cuộc tập trận tác chiến quân sự trên biển diễn ra ở vùng biển gần vịnh Peter Đại Đế thuộc Nhật Bản. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA đã cử các tàu chiến tiên tiến, bao gồm tàu khu trục lớp Thai 055 Nan Tràng, tàu khu trục Thai 052D Côn Minh, các khinh hạm Thai 054A Bình Dầu và Ly Dầu, và tàu tiếp tế toàn diện Thai 903A Đông Bình Hù, cũng như các máy bay tác chiến chống ngầm cánh cố định và trực thăng do thám của Bộ Tư lệnh Quân khu phía Đông, phía Nam và phía Bắc. Nga đã điều động tàu ngầm, tàu khu trục nhỏ và chiến đấu cờ. Theo PLA, Hải quân Trung Quốc và Nga sẽ diễn tập bắn đạn thật vào các mục tiêu trên biển, phối hợp tác chiến chống tàu ngầm, thực hành thông tin liên lạc, diễn tập đối phó thủy lôi, phòng không. Được biết, đây là lần đầu tiên tàu khu trục lớn cỡ 10.000 tấn của Trung Quốc tham gia tập trận với hải quân nước ngoài. Ông Yang Junxi, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hải quân PLA cho biết, Cuộc diễn tập trung diễn ra nhằm mục đích thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai nước đồng minh lâu năm Nga Trung, đồng thời tạo điều kiện để lực lượng hải quân đôi bên trao dồi năng lực chiến đấu và nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến trước mối đe dọa an ninh hàng hải ngày càng tăng hiện nay. Ông Giàng tiết lộ, cuộc tập trận cũng là bài kiểm tra khả năng tác chiến tầm xa của hải quân PLA, trong đó bao gồm các hoạt động chỉ huy, phòng không, chống hạ, chống tàu ngầm, trinh sát, cảnh báo sớm, liên lạc và điều hướng. Vị chuyên gia cho biết, Tàu khu trục lớn THAI-055 sẽ là tàu chỉ huy hạm đội trong cuộc diễn tập và nó phát huy sức mạnh vượt trội của mình, bao gồm phát hiện tầm xa, cảnh báo sớm và tích hợp thông tin tình báo. Đây cũng là lần thứ ba trong năm 2021 tàu THAI-055 đi vào biển Nhật Bản, lần đầu tiên là vào tháng 3 và lần thứ hai là vào tháng 8. Tổng biên tập tạp chí Shipborne Weapon Si Hong bình luận, điều này phản ánh rằng Hoạt động huấn luyện trên biển xa của PLA trong khu vực đang trở thành thông lệ vì lực lượng này ngày càng tự tin hơn với năng lực vượt trội của mình. Cũng như máy bay chiến đấu tăng hình J-20 lần đầu tiên tham gia vào cuộc tập trận Trung Nga-Japan Interaction 2021 vào tháng 8, THAI-055 là một trong những chiến binh mạnh mẽ của PLA. Chuyên gia quân sự Song Yongping của Trung Quốc cho rằng việc Trung Quốc điều động những khí tài nòng cốt của mình trong cuộc tập trận cho thấy Bắc Kinh vô cùng tin tưởng người bạn Nga. Nga trùng tổ chức cuộc tập trận vào thời điểm Mỹ, Ấn Độ, Úc và Nhật Bản đang tổ chức cuộc tập trận hải quân Malabar ở Vịnh Bengal và cũng ngay sau khi 6 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh và Nhật Bản tổ chức cuộc tập trận ở biển Hòa Nam và các vùng lân cận. Ông Song cho biết, các tổ chức an ninh khu vực mới như Quad và AUKUS là những mối đe dọa nghiêm trọng đối với cả Trung Quốc và Nga. Cuộc diễn tập chung giữa hai nước sẽ đóng góp vào hòa bình và ổn định trong khu vực. Chuyên gia tại Học viện Khoa học Quân sự PLA Lee Shujin cho biết, các cuộc tập trận chung giữa Trung Quốc và Nga đã trở thành thông lệ và hoàn toàn bình thường. Nếu các nước khác coi đó là mối đe dọa thì rõ ràng là họ đang sắp tầm bêu xấu Bắc Kinh và Moscow. Những người theo dõi sát tình hình Bình Nhưỡng đã nhận ra ông Kim mặc trang phục khác với thường ngày. Ông mang tất đen và đi giày sang đan, còn bộ vest dường như rộng hơn vì nhà lãnh đạo có vẻ tiếp tục sụt cật Cô Lin chuyên viên phân tích của đài NK News ở Seoul, đặt vấn đề tại sao lãnh đạo Kim đã có lần đầu tiên mang giày sang đan tại sự kiện quan trọng. Nếu chỉ vì ý thích hoặc sự tiện lợi thì không có gì đáng bàn, tuy nhiên chưa thể loại trừ khả năng ông Kim đang muốn bảo vệ sức khỏe bản thân cẩn trọng hơn. Ông ấy đã sụt hàng chục ký trong thời gian ngắn vào tháng 5. Ông ấy dường như tăng cường cảnh giác với Covid-19 hoặc gặp vấn đề sức khỏe nào đó. Trích lời chuyên gia Colin nhận định, sự lựa chọn trang phục của ông Kim luôn là chủ đề đáng quan tâm của giới phân tích tình hình Triều Tiên. Vì chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt này có thể cung cấp manh mối về việc sức khỏe của ông Kim vốn là chuyện quốc gia đại sự được bảo mật kín kẽ. Trong bài phát biểu hôm Chủ nhật, lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi các quan chức tập trung cải thiện đời sống của người dân khi đối diện với tình cảnh kinh tế thảm khốc. Nhân viên FBI đã giả làm người mua thông tin từ nước ngoài và thỏa thuận thanh toán 100.000 đô la Mỹ bằng tiền điện tử, nhờ đó bắt quả tang hành động của vợ chồng kỹ sư. Hồ sơ trình tòa án cho biết kỹ sư Jonathan từng giấu một thẻ nhớ kỹ thuật số chứa thông tin nhạy cảm về cảm biến của tàu ngầm hạt nhân trong nửa chiếc bánh sandwich phết bờ đậu phộng. Sau đó tay kỹ sư giả vờ làm rơi chiếc bánh ở bang Tây Virginia trong khi vợ của ông này có mặt để cảnh giác xung quanh. Một lần khác thì hai vợ chồng phối hợp giấu thẻ nhớ và gói kẹo cao su và bị FBI bắt quả tang. Hai vợ chồng sẽ bị khởi tố do vi phạm đạo luật năng lượng nguyên tử. Phiên điều trần đầu tiên đã diễn ra vào ngày 12 tháng 10 theo giờ Mỹ. Phát biểu của ông Triệu là để phản hồi yêu cầu bình luận của báo chí Trung Quốc về việc chuyên gia quân sự Nga Ivan Konovalov cho rằng lực lượng hải quân Mỹ lúc nào cũng thể hiện không chuyên nghiệp khi hoạt động ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Điều đó dẫn tới hàng loạt sự cố tàu ngầm và tàu mặt nước, bao gồm nhiều vụ va chạm có thương vong, theo chuyên gia Nga tuyên bố. Về việc này, ông Triều khẳng định, chúng tôi sẽ lưu ý đến những lo ngại của phía Nga. Trung Quốc cũng bày tỏ quan tâm sát sao về vụ tai nạn của tàu ngầm Mỹ. Họ đã chần chừ 5 ngày mới thông báo về vụ việc. Điều đó thật vô trách nhiệm, bộc lộ thái độ trì hoãn, cố tình giấu giếm, dấy lên những nghi ngờ của cộng đồng quốc tế về ý đồ thật sự của Mỹ và những chi tiết của tai nạn. Ông Triều nói thêm, Mỹ cần có trách nhiệm trả lời đầy đủ ba câu hỏi sau. Tàu ngầm gặp nạn cụ thể ở vị trí nào? Nó có bị rò rỉ hạt nhân và gây ô nhiễm đại dương hay không? Liệu sự cố có ảnh hưởng an toàn hàng hải và hoạt động ngư nghiệp ở vùng nước xung quanh hay không? Được biết, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Connecticut của Mỹ đã cập bến căn cứ quân sự trên đảo Guam vào hôm 8 tháng 10 với 11 thủy thủ trên tàu bị thương. Trước đó một tuần, tàu ngầm tấn công nhanh lớp Wolf này đã đâm phải một vật thể trong lúc đang lặn ở Biển Đông. Sự việc xảy ra hôm 2 tháng 10 nhưng được công bố vào hôm 7 tháng 10 để đảm bảo cho sự an toàn của tàu ngầm. Mỹ khẳng định sẽ điều tra toàn diện. Hải quân Mỹ thường xuyên điều chiến hạm, trong đó có tàu ngầm USS Connecticut, thực hiện nhiệm vụ ở Biển Đông nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý và sự bành trướng của Trung Quốc ở vùng biển này.